thank you suốt bấy nhiêu ngày dài Chẳng hơn thua gần đua trong áo ấm nhung lụa Mặc kệ lời nói của người đời phán Anh quá chán ngán miệng đời Chỉ mong sao câu hứa câu thề nên duyên Rồi thời gian trôi mọi việc xảy đến tiếp nối anh à em buông tay sang ngang phân bua như một trò đùa phận duyên bán mua để lại trong anh đầu lại trong anh giọt nước mắt lầu trên nào Señor, se te rồi thời gian trôi mọi việc xảy đến biết hết đến ai em buông đôi tay sang ngang phân mua nếu mong cho đùa phận duyên bán mua để lại trong anh đồng lại trong anh tình nơi ba đâu yêu rồi phải xa nhau giờ tìm lại nơi nương náu ở đâu là mối duyên đầu nỗi đau bao lâu ai khâu ai phá để vết thương sâu được lành vết khâu của mỗi duyên đầu đã hứa yêu nhau đậm sâu ban đầu nhau giờ tim lạc nơi nương nấu ở đâu lạc môi xuyên đầu lạc môi xuyên đầu